Xin chào các bạn Mình đang ngồi trên ờ, CRV 2016 Đây là chiếc xe mình vừa nhập về sàn ờ, Auto Reviewer CRV 2016 máy 2.4 AT là một chiếc xe chạy rất hay, rất bốc Mình chạy chiếc này ờ, được một đoạn rồi Mình cảm thấy là rất ok, rất ổn Mình cũng đã chạy uh, CRV Honda Sensing 2020 rồi Cái sự so sánh của mình đối với cả CRV 2016 với cả 2020 Đó là gì máy bốc hơn Tay lái nhẹ hơn một chút Tay lái nhẹ hơn một chút và rất thoát máy Rất thoát máy nên anh em nào muốn mua chiếc xe này Hãy đến đây xem và à, ờ, cầm lái thử CRV 2016 mình biết rất nhiều anh em cả anh em trẻ tuổi à, tuổi đời 8x chẳng hạn hoặc là một số anh em à, ờ, 7x à không đúng rồi 7x 8x rất là thích CRV 20 2016 vì cái máy 2.4 2.0 của nó nó khác biệt hoàn toàn so với cả bản 1.5 à, sinh hiện tại tất nhiên là bản 1.5 sinh hiện tại thì nó rất là ổn về công nghệ về thế này thế kia nhưng mà máy 2.4 thì nó vẫn ngon hơn phải công nhận với nhau là như vậy thì uh, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em sơ qua một chút chiếc này mình đang kinh doanh xe đi được khoảng 5 vạn uh, biển Hà Nội rất là mới và đang chào giá là hơn 700 triệu tại sàn của mình thì uh, mình xin mời anh em đến đây xem chiếc này mình về mình sẽ test rất là kỹ kiểm tra cái vấn đề của xe sau uh, khoảng độ uh, gần 5 năm sử dụng 2016 đến bây giờ là 2021 nhỉ 5 năm đúng rồi tròn 5 năm thì uh, cái xe của mình hiện tại đang trong cái hiện trạng tương đối tốt chủ cũ của xe này đi tương đối giữ mình toàn nhập những cái xe như vậy về thôi và mình chuyên về Honda nói lại với anh em như vậy sàn của mình chuyên về Honda chuyên về HRV rồi CRV và City và rất nhiều chiếc xe khác nếu anh em có cơ hội cùng làm việc với mình tại sàn thì uh, sau 5 năm sử dụng chiếc xe đang trong hiện trạng tương đối tốt anh em thể nhìn qua cơ bản thì uh, CRV 2016 vẫn là một chiếc xe có tính chất gọi là ổn định và nó rất hợp với anh em gọi là MCMM tức là miếng cơm manh áo thực ra thì nói là miếng cơm manh áo thì cũng hơi buồn cười mà bản chất thì CRV là một chiếc xe hiệu quả 2016 chiếc xe rất hiệu quả rất hay để cho anh em đi không gian ngồi thoải mái rộng hơn nhiều so với cả CX5 thời điểm hiện tại từ khoang sau cho đến khoang trước gọi là khoang hành lý đấy khoang hành lý thì rộng rất rộng rồi không không cần phải nói là đựng gôn đựng các thứ rất thoải mái xe này đi được dài cũng ok mà đi đường phố cũng rất ok nên anh em hãy cân nhắc chiếc này của mình đó để mà chọn chiếc xe này so với cả CX5 thì mình đánh giá CX5 là một chiếc xe rất thời trang rất hợp với anh em trẻ tuổi nhưng để với đối với người thực dụng thì đây là một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo CRT 2016 máy 2.4 2.4 TG mình bán giá tầm nhiều khi mình ra có thể giao giá tầm trên 800 trên 800 một tí và mình có thể bán nhúc nhích một tí tầm 800 nhưng mà đối với chiếc xe này thì hiện tại đang giá mùa dịch rất hợp lý trên 700 một cái giá quá hợp lý cho nhiều anh em muốn sử dụng một chiếc xe uh, 2016 2.4 đó 2.4 thì có hai bản bản TG bản T bản bình thường anh em biết rồi đây là bản TG em nhìn qua một chút ở sổ trời này đây cũng là một cái điểm cộng của bản 2.4 đây đó, cửa sổ trời nó không rộng như là, là cái cửa sổ trời phiên bản mới 2020 đâu nhưng mà nó khá là ổn rồi đây anh em quan sát qua trần xe nhé trần xe tương đối tương đối tốt hiện trạng tốt rồi mình nhìn xuống quang sau nhé chủ xe thì họ đã lên cái thảm cho mình rồi thì mình có thể sẵn dùng ngoài ra có một số cái bè che mưa cái mẹp uh, ờ, bước bệ bước chân tí nữa mình sẽ ra ngoài quan sát sau đây là con sau của xe tình trạng da thì cũng tương đối khá dùng từ khá thôi bởi vì sau 5 năm thì nó không là quá tốt nhưng nó tương đối khá rồi, mời anh em cùng ngồi với mình ở khoang hành ờ, khoang hành khách nhá. Khoang hành khách này rồi thì mình nói sơ rồi phía trước rồi. Ngồi ở đây thì nó gọi là rộng thoải mái, không thể lan tan thì nhiều. Mình cao 1m75, 1m75. Với anh em mà cao 1m8 thì cũng khá là ổn để ngồi cái khoang này. Thì mình nói lại thôi là uh, cái khoang của khoang hành lý rồi khoang lái, khoang hành khách của CRV luôn luôn tốt hơn so với cả CX5 hay những chiếc xe khác trong cùng phân khúc. Đấy, anh em có thể uh, view qua cái bệ tì tay này đấy đang bị cố định một chút do cái uh, cái thảm Ờ, khách họ gắn nhưng cơ bản thì mình có thêm cái bạch tì tay nếu mình muốn dùng không thì mình cứ dựng nó lên thôi đó uh, mấy anh em view qua một tí nhìn qua lớp da ở đây để xem hiện trạng đấy cửa gió hai vùng nhá cửa gió hai vùng đây là cốp uh, chỉnh tay thôi cốp cơ chưa phải cốp uh, điện những thế hệ bây giờ nhưng tuy nhiên cũng khá là ok khoang thì nó rất là rộng đựng được hai ba bộ gôn và cái thảm uh, à, 3D rồi 4D 5D 6D này khách hàng họ đặt cho anh em rồi anh em chỉ việc sử dụng mà thôi rất là tiện đây anh em view luôn cái lốp sơ cua chưa hạ của nó lốp sơ cua chưa hạ rất mới lốp 2016 còn uh, nguyên các, số đốt lốp trên xe anh em có thể đến để kiểm tra và nguyên cả cái dàn lốp còn rất tốt và rất rõ ràng ok mời anh em nhìn xa xa một tí để mình thấy được cái đít xe <laughs> ở đây có vài vết xước nhỏ khi mình đưa về trong khoảng 2 ngày gần đây thì mình cũng chưa có sơn và chưa có tỉa lại cái chỗ này đây có vết xước nhỏ này thì ở ờ, hiện trạng cái xe như vậy thì mình cũng mời anh em uh, nhìn sơ qua cái chrome này thì ờ, đóng lại phần nhựa thôi ống xả là một ống xả đó làm anh em đi vòng quay xem nhé chủ xe thì họ đã dán kính rồi đấy họ đã dán kính rồi mình chỉ việc sẵn dùng rồi anh em ờ, view cái thân xe một tí để mình ờ, có cái cảm quan về CRV 2016 CRV 2016 thì có cái thân tương đối thon có thể nói là cái thời điểm trước khi mà CRV ra đời giai đoạn uh, 2014 2015 thì đây là một chiếc xe ờ, có thể nói là chiếc xe ờ, con gà đẻ trứng vàng của Honda Việt Nam và có doanh số bán rất tốt. Đây là một cái dáng xe mình đánh giá là thanh thoát hơn một chút so với cả uh, ờ, CRV mới hiện tại, thanh thoát hơn và yêu hơn, nhất là phần đầu xe. Tí nữa mình nhìn mình lên phần đầu xe mình xem. Chủ xe thì đã gắn thêm cái đệm bước chân cho anh em rồi. Đây, sẵn dùng. Và cái này ở đây mình vừa nói và cái giá để đồ ở trên này nữa. Chưa kể uh, gian kinh nữa. Đó, Ờ, đối với mâm xe thì nó là mâm của Honda thế hệ ngày xưa gọi là cái triết lý cối xay gió mâm xe gọi là cối xay gió tiêu nhiên liệu 8,4 lít đường kết hợp đây là 2.4 mà nên là cái tiêu nhiên liệu của nó nó sẽ cao hơn một tí so với cả Honda Sensing thời điểm hiện tại tuy nhiên thì nó rất ổn để có thể làm cho nhiều anh em nam tính cảm thấy thỏa mãn với chiếc xe này rồi mình nhìn phần ờ, này một tí ạ có một ờ, cái ờ, phụ kiện nhỏ nhỏ cái miếng chrome ở kính này mà anh em lên phần đầu xe nhá mình nói ban đầu thì mình rất yêu cái đầu xe này nó thanh toát hơn nhiều so với cả so với cả thế hệ hiện tại của Honda CRV Honda Sensing 2020 rất thanh toát cái cụm đèn led này với cả cái mặt ca lăng này thành một cái khối gọi là mặt canh cứng của Honda trong cái ờ, lý thuyết của họ là như vậy rất là hài hòa và cái phần ờ, phần gọi là phần ờ, cản trước cái này gọi là cái gì nhỉ quên quên tên nó là nó là cái lưỡi lưỡi cắt gió hơi, hơi giống cái lưỡi cắt gió nhưng khá là ổn khá là ổn rất là hài hòa cái phần tờ xe này tổng thể của nó thì mình có thể bao bao vấn đề với anh em là bao số km và bao những cái vấn đề đâm đụng ngập nước và anh em có thể quan sát ngay phần đầu xe này nó rất cân đối và hoàn chỉnh rất cân đối và hoàn chỉnh nếu như CRV va chạm phần đầu xe này nó sẽ có một số cái không hoàn chỉnh nếu anh em biết xem xe mình phải lưu ý một tí là nếu anh em biết xem xe thì cái cái phần đầu xe là rất cân đối và hoàn chỉnh và nó chứng tỏ một điều là xe mình rất ổn về về về khung gầm và phần động cơ và khoang máy rồi mời anh em view qua một tí cái khoang máy của Honda CRV 2.4 2016 đây DOHC trục cam đôi máy 2.4 ở ờ, cơ bản thì khi mà mình đã mang về cái đây hai ngày thì mình đã dọn dẹp rồi nó khá là sạch sẽ và khi mà nó lộ ra những cái nguyên hình của chiếc xe thì anh em có thể thấy là những con ốc ở đây nó còn nguyên chấm sơn điều đó chứng tỏ là khoa xe của mình đã trong tình trạng tốt và mới đó đơn giản như anh em thấy để cho anh em ờ, quan sát nó nhanh đấy ví dụ ốc giản đầu ở ờ, ốc uh, lò xo rồi là ốc chân máy các thứ tất cả tất cả nó đều trong hiện trạng ổn hiện trạng tốt và chưa bị tháo rời đấy ngắn gọn anh em mình hiểu giới thiệu sơ thôi anh em nào muốn xem kỹ thì mình xin mời đến đây check choác thoải mái kiểm tra thoải mái bao test đưa đi tất cả các đại lý rồi anh em thợ đến đây xem thì mình có thể rất tự tin về chiếc xe này tóm gọn lại tóm gọn lại là một chiếc xe mới quá đẹp <laughs> một chiếc xe cũ quá đẹp và chạy hơn 5 vạn chào giá hơn 700 triệu mời anh em à, đến xem xe gọi cho mình tiền số online uh, xin cảm ơn và chào anh em trong các số tiếp theo